thì uh, cái việc uh, như, như các bạn đã biết đó là cái tế bào miễn dịch uh, nó cũng đóng vai trò rất là quan trọng ngoài cái việc là nó phòng ngừa sự tấn công của các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn virus uh, ký sinh trùng có hại cho chúng ta thì tế bào miễn dịch cũng giúp cho chúng ta uh, khỏe mạnh và tấn công các tế bào ung thư sản sinh trong cơ thể chúng ta tại mỗi ngày mỗi giờ thì trong cơ thể chúng ta ít nhiều cũng có các tế bào nó nó nhân lên nó gặp những cái à, sai sót trong quá trình sao chép thì nó gây ra những cái đột biến mutation thì những cái đột biến đó nó có thể dẫn đến cái uh, ung thư thì tế bào miễn dịch của chúng ta sẽ nhận biết ra những cái tế bào nó bất thường như vậy và nó sẽ loại trừ ra trong cơ thể của chúng ta thì khi mà tế bào miễn dịch của chúng ta nó không còn nhận biết ra được những cái việc đó nữa thì cái ung thư nó sẽ xuất hiện thì càng nhiều các nghiên cứu về sau người ta còn thấy cái, cái vai trò quan trọng của hệ miễn dịch và do vậy các uh, phương pháp các trị liệu phương, phương pháp trị liệu sử dụng các tế bào miễn dịch trong điều trị ung thư cũng ngày càng phát triển gần đây và người ta thấy cái phương pháp này khá là triển vọng bởi vì nó tấn công rất là đặc hiệu lên cái uh, tế bào ung thư và nó có ít tác dụng phụ hơn so với uh, những cái phương pháp uh, truyền thống hiện nay tuy nhiên nó vẫn còn rất là phức tạp và khó phát triển thì câu hỏi đó là hiện nay uh, sử dụng cái liệu pháp miễn dịch này như thế nào thì uh, theo như mình biết hiện nay đó là chỉ có hai liệu pháp miễn dịch được uh, ờ, FDA uh, ờ, đó là cái cục uh, quản lý uh, thực phẩm và thuốc của Hoa Kỳ uh, chấp nhận cho sử dụng trên người bệnh ung thư uh, đó là hai cái loại uh, thuốc dựa dựa lên cái việc uh, thay đổi cái tế bào T tế bào miễn dịch uh, T thì uh, còn có cái tên gọi khác nó là CAR T cell có thể nhiều bạn ở đây cũng đã nghe rồi và hai loại uh, thuốc này chỉ sử dụng trên ung thư máu uh, tuy nhiên các bạn uh, cũng nên biết rằng các uh, nghiên cứu về các tế bào miễn dịch sử dụng trong ung thư ngoài tế bào T người ta còn có thể sử dụng tế bào NK natural killer cells một các tế bào uh, um, tế bào gai và dendritic cells trong điều trị ung thư nhưng mà hầu hết các nghiên cứu này còn đang ở trong cái giai đoạn đó là uh, nghiên cứu uh, tiền lâm sàng hoặc lâm sàng uh, trên nhiều loại tế bào kết hợp với nhau hoặc là trên nhiều loại ung thư không chỉ ung thư máu mà còn có những loại ung thư rắn khác nữa uh, tuy nhiên hầu hết các nghiên cứu cho tới hiện nay uh, vẫn chưa đưa được cái kết quả um, kết quả uh, có thể tin cậy và có thể lặp lại được ở trên người do vậy FDA vẫn chưa cấp phép cho những cái phương pháp những cái uh, liệu pháp này lên con người thì chúng ta hãy hy vọng và hy vọng trong tương lai thì nhiều cái nghiên cứu đưa ra được những cái kết quả thành công mỹ mãn hơn thì sau đó nó sẽ được áp dụng uh, rộng rãi trên con người chúng ta